video xin chào các bạn Cảm ơn các bạn đã đến với kênh mình Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng lượt view và tăng lượt uh, à, sub cho cho kênh em có được một lên kênh là kênh đầu tiên chúng ta bấm vào sau đó chúng ta đăng, đăng nhập đây có mình bên youtube nè các bạn thấy đây là điểm điểm để mình tích lũy qua kênh youtube để mình có được xem và à, lượt like video ha um, muốn vậy thì bạn phải đăng nhập cái tên uh, youtube mình vào tên gmail các bạn vô xong rồi bạn bấm vào youtube ở đây có là dòng chữ vậy nó giúp lượt theo dõi của facebook và youtube ở đây bạn bấm sau khi đăng nhập xong bấm vô sub đây là sub đây là live video bạn bấm vào đây nhớ hãy đăng ký kênh họ họ mới đăng ký lại của mình nha đó đây hiện ở một cái kênh của họ này rồi bấm đăng ký rồi bấm vào video không này mình thì hướng dẫn thôi các bạn không cần bấm mua các bạn bấm đăng ký và sau đó bạn đừng bấm tắt nên nhớ đừng bấm tắt các bạn bấm ra ngoài thì sau đó nó chạy nó chạy hết 30 giây xong đó là các bạn được thêm 50 điểm nữa và các bạn bót cái tên kênh của mình vô cái tên của cái video hướng vô mình sẽ hướng dẫn các bạn ha xin lỗi anh chờ mình xíu máy lắc quá ống mi bóp nè ồ lạ quá từ mình xí à đó nó hiện ra các bạn này các bạn bấm AD New Port layer. sạch đây là cái đường lên kênh cái đường lên ờ, video của mình đây ví dụ như mình bấm vào video bấm bấm vào cái video nào mình đây đó ví dụ mình đây là mình bấm vào cái video mình này mình lấy lên mình copy qua đó xong các bạn bấm add là nó sẽ hiện lên kênh nó nó nó sẽ like video và xem và tăng lượt xem cho kênh của mình đây mình đã giới thiệu xong à, mong các bạn làm được như mình xem xong các bạn nếu như thấy hay thì like và đăng ký cho mình có động lực làm thêm ha giờ mình cho bạn hẹn các bạn ở video tiếp sau